Bạn đang không biết bán hàng như thế nào Bạn không biết cách tiếp cận khách hàng tiềm năng ở đâu hoặc là đã biết tiếp cận khách hàng tiềm năng nhưng lại không biết xử lý như thế nào khi họ chê rằng sản phẩm của bạn quá đắt đứng hình luôn đúng không ạ vậy thì video này là dành cho bạn với hơn 5 năm kinh nghiệm bán hàng và xây dựng đội nhóm hàng trăm người Dung đã đi học rất là nhiều diễn giả nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới về bán hàng cũng như phát triển bản thân và đã đúc kết ra từ thực tiễn cũng như lý thuyết của những vị diễn này một quy trình bán hàng 8 bước đỉnh cao có thể giúp cho các bạn vượt qua tất cả mọi nỗi đau mà bạn đang có. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha! Nếu như các bạn thích video vừa rồi thì hãy nhớ like và subscribe ngay cho Dung ở dưới nhé. Và đừng quên bấm nút chuông để mỗi khi có video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy Dung. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.